sử sách sẽ ghi lại tên Vladimir Putin trong danh sách các nhà độc tài khát máu và ông ta sẽ phải trả lời trước tòa án quốc tế, không thể dung thứ cho việc xâm lược một nước khác. Hình ảnh bài trên AFI. AFI cho biết hàng vạn chiến sĩ Ukraine đã chuẩn bị bước vào chiến dịch. Người ta không thể biết được khi nào và ở đâu, nhưng Kiev sắp sửa tung ra đợt phản công đã lên kế hoạch từ lâu. Có lẽ thời cơ chưa bao giờ thuận lợi cho Ukraine đến thế, những lợi thế của Ukraine bao gồm quân địch đã yếu đi khi có hàng chục ngàn lính Nga bỏ mạng, trong khi Kiev thì đã nhận được nhiều vũ khí theo tiêu chuẩn của NATO. Để tận dụng lợi thế, AFI dẫn quan điểm của The Economist rằng cần phải đánh gãy hoặc ít nhất làm ngưng lưu thông trên chiếc cầu Kerch nối Crimea với Nga, niềm tự hào của Putin. Khi đó, bán đảo Crimea sẽ bị tách rời khỏi Nga. Bởi vì theo AFI, Chiến trường yên tĩnh trong năm tháng qua không có lợi cho Kiev, nên cách tốt nhất là bước vào cuộc đàm phán trong tương lai với lợi thế về Crimea. Tuy nhiên, ngay cả khi có thể phá vỡ được cầu Kerch, chưa chắc Putin đã chịu ngồi vào bàn thương lượng bởi vì ông ta hy vọng kéo dài cuộc chiến để các nước ủng hộ Ukraine phải chán nản. AFI cũng lưu ý rằng các đối tác của Kiev cần hỗ trợ cho họ trong nhiều đợt tấn công cũng như cần làm cho Putin hiểu rằng phương Tây sẽ còn hỗ trợ Kiev trong nhiều năm tới. Courier International dịch bài viết của tạp chí Mỹ Foreign Policy nhận xét kết quả phản công của Ukraine sẽ được quyết định trong 24 giờ đầu. Đây sẽ là ngày dài nhất của quân đội Ukraine. Cần đánh phủ đầu làm tê liệt đầu não địch, gieo rắc kinh hoàng khiến quân Nga tháo chạy, bất ngờ chiến thuật chỉ huy sát sao trên trận địa và tinh thần binh sĩ là những yếu tố sống còn trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu tiên. AFI nhắc đến bài xã luận trên El Express với tựa đề dùng câu nói thường lệ của quan tòa, bị cáo Putin hãy đứng dậy, đồng thời nhắc đến những tội ác kinh khủng của quân Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, thảm sát trên 400 nạn nhân vào tháng 3 năm 2022, những em bé bị giết chết trong nhà hát ở Mariupol, một loạt những thảm kịch ghê tởm gây phẫn nộ, hình ảnh quân Ukraine trong một cuộc chiến. AFI cũng nhắc đến tác phẩm Vladimir Putin bản cáo trạng, trong đó cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert Badinter, 95 tuổi người Pháp cho rằng phiên tòa xét xử Putin của Tòa hình sự quốc tế khó có thể diễn ra trong khi ông ta còn là Tổng thống nước Nga. Giáo sư luật Philip Sands phát biểu trên trang El Express rằng Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng sau khi tấn công Georgia, Chechnya, Crimea, Syria, Putin nghĩ rằng phương Tây sẽ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. May thay, ông ta đã lầm. Giáo sư Sands nhấn mạnh cần phải gửi đi thông điệp việc tấn công quân sự một quốc gia khác sẽ không được dung thứ và sẽ bị truy tố hình sự cá nhân đến tận cấp cao nhất, AFI cho hay. AFI dẫn ý kiến của dân biểu châu Âu Bernard Gotta trên Lopes cho rằng chúng ta cần phải nói chuyện với người Nga nhưng không phải với Vladimir Putin vì ông ta đã chết về mặt chính trị. Tác giả bài báo này tin rằng Nga sẽ không thắng được cuộc chiến này, trước sau gì cũng bại trận và chế độ sẽ thay đổi. AFI nhắc đến vấn đề mà trang Lopes đặt ra có bao nhiêu cực trong thế giới ngày mai và cho biết câu trả lời còn tùy thuộc vào cục diện quốc tế một khi tiếng súng đã im tại Ukraine.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 đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng trong việc lập kế hoạch cho những thay đổi mà nhà máy ô tô VinFast dự kiến sẽ mang lại cho vùng nông thôn phía đông nam của quận Hà. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA dẫn nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết các quan chức quận Hạ Chatham từ lâu đã biết rằng siêu địa điểm công nghiệp rộng 2.150 mẫu Anh ở Moncure một ngày nào đó có thể thu hút một nhà sản xuất lớn nhưng cho đến khi có thông báo của VinFast vào năm ngoái, những thay đổi tiềm năng trong khu vực vẫn chỉ nằm trên lý thuyết, vì khu vực này hiện vẫn còn rất nhiều cây cối và chưa được phát triển nhiều phần lớn còn lại ở phía đông nam của quần hạt Chatham. Cho đến khi các kế hoạch phát triển của VinFast dự kiến sẽ mang lại sự thay đổi lớn ở địa phương, quận hạt này vẫn đang nỗ lực xây dựng tầm nhìn cho sự phát triển trong và xung quanh Moncure đồng thời xác định các chính sách đầu tư công cần thiết để đạt được tầm nhìn đó. Nỗ lực này đã được đặt tên là kế hoạch Monker và quận hạt của Mỹ hy vọng sẽ hoàn thành nó vào cuối mùa hè năm nay. Theo kế hoạch này, quận hạt sẽ thực hiện một cuộc khảo sát đối với những người sống và làm việc trong khu vực để lấy ý kiến xem họ muốn bảo tồn những gì và thay đổi như thế nào khi Moncur phát triển. Khảo sát này sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 4, VOA cho hay. Ngoài ra, các lãnh đạo quận hạt đã lên lịch cho một cuộc họp công khai để trả lời tất cả các câu hỏi về quy trình lập kế hoạch và lắng nghe mối quan tâm của người dân. Cuộc họp này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 4. Theo VOA, vào mùa hè năm 2022, cư dân Moncur bắt đầu cảm nhận được những gì sắp xảy ra khi Sở Giao thông Vận tải bang North Carolina trình bày về kế hoạch đại tu hai nút giao thông US 1 và xây dựng các con đường tiếp cận mới đến với địa điểm của VinFast. Kế hoạch này đòi hỏi phải tháo dỡ 27 ngôi nhà, 5 cơ sở kinh doanh và di chuyển một nhà thờ tinh lành. Bản tin VOA cũng cho biết trước đó công ty ô tô điện VinFast tuyên bố họ có thể sẽ thuê mướn 7.500 công nhân và đầu tư 4 tỷ USD để sản xuất 150.000 chiếc SUV điện hàng năm công ty của Việt Nam sẽ nhận được sự trợ giúp từ chính quyền tiểu bang và địa phương trị giá hơn 1 tỷ USD. Hình ảnh VinFast đang thua lỗ lớn và ôm nợ khủng. Kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ đã từng được VinFast đề cập lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2021, sau khi VinFast mở các showroom, trung tâm dịch vụ và trung tâm nghiên cứu phát triển. Kế hoạch này đã cụ thể hóa hơn sau khi VinFast và chính quyền bang North Carolina ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy tại Mỹ vào tháng 3 năm 2022. Lúc này, nhà máy dự kiến sẽ đi vào vận hành vào tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của các nhà bảo vệ môi trường tại địa phương vì e ngại sẽ gây ô nhiễm nguồn nước cho khu vực đặt nhà máy. Tháng 3 năm 2023, VinFast tuyên bố lùi kế hoạch vận hành nhà máy sang năm 2025, lý do được đưa ra là chậm trễ thủ tục hành chính. Trên thực tế, VinFast đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi mà ô tô của họ xuất sang Mỹ đã gặp phải rất nhiều chỉ trích do các vấn đề kỹ thuật và phương pháp marketing quá lố. Đồng thời, họ cũng gặp phải vấn đề về tài chính và thua lỗ với những khoản nợ quá cao và kế hoạch IPO ở thị trường Mỹ chưa thành công. Tính đến cuối năm 2022, lỗ lũy kế của VinFast là 4,7 tỷ USD, nợ ngắn hạn là 3,4 tỷ USD trong tổng số nợ 8,8 tỷ USD. Trong khi đó, tổng tài sản của VinFast chỉ hơn 4,4 tỷ USD, nghĩa là chỉ bằng một nửa số nợ. Đây là tình trạng mà chuyên gia kinh tế Khương Hữu Lộc nói là rất xấu và có nguy cơ về thanh khoản rất cao.